Xin chào mừng quý vị đến với kênh của tranh gỗ Bùi Gia và quý vị thân mến, trên hành trình tìm hiểu những tác phẩm hội họa kinh điển của thế giới nói chung và của Á Đông nói riêng thì ngày hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu tới quý vị một cái kỳ họa, một cái tác phẩm mà đã ra đời cách đây một nghìn năm, một cái tác phẩm mà được ví như là một cái bức họa Mona Lisa của Trung Quốc. Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã sưu tầm được rất nhiều những cái thông tin quý báu để chia sẻ tới quý vị Tác phẩm này có tên là Thanh Minh Thượng Hà Đồ và Thanh Minh Thượng Hà Đồ có nghĩa là một bức tranh được vẽ vào tiết Thanh Minh vào buổi sáng sớm. Và bức tranh Thanh Minh Thượng Hà Đồ này thì ờ, được ờ, họa sĩ ờ, Trương Trạch Đoan là một họa sĩ cung đình của triều Bắc Tống. Ông sinh năm 1085 và mất năm 1145. Và họa sĩ Trương Trạch Đoan thì là một trong những cái họa sĩ của Viện Hàn Lâm của nhà Bắc Tống thời vua Tống Huy Tông và đặc biệt ông có sở trường vẽ về những cái uh, phong cảnh, nhà cửa, cây cối, uh, con vật và những cái kết cấu. Chính vì vậy là mà cho nên là cái tác phẩm Thanh Minh Thượng Hà Đồ này đã nêu bật được cái tay nghề cũng như là cái thành quả mà uh, sở trường của ông đã uh, phát họa ra. Trên uh, bức tranh quý vị uh, đang nhìn thấy là một cái bản uh, tổng thể rất là dài của bức tranh này bức tranh ờ, thanh minh thượng hạ đồ này thì có rất nhiều những cái phiên bản khác nhau có những cái phiên bản từ thời tống có phiên bản từ thời minh có phiên bản lại từ thời thanh nhưng mà ngày hôm nay thì tôi xin giới thiệu với cái phiên bản đó là của thời tống và đặc biệt là phiên bản của họa sĩ trương trạch đoan thì là phiên bản mà tôi cảm thấy đẹp nhất và cũng là nổi tiếng nhất trong tất cả các phiên bản và để ờ, nói về tác phẩm thanh minh thượng hạ đồ này thì ờ, chúng ta sẽ biết được rằng trên tổng thể thì đây là một cái lối vẽ trường quyển của Trung Quốc. Cái lối vẽ này thì ờ, sẽ được xem ờ, bức tranh sẽ được xem là từ bên phải sang bên trái và bức tranh ờ, Thanh Minh Thượng Hà Đồ này thì có cái kích thước là dài 5m28 và cao 24,8 cm. 5m28 là một cái khổ tranh rất lớn. Tổng thể của bức tranh có tới 814 người, có 170 cây cối, có 60 các con giống các con vật ví dụ quý vị nhìn thấy là có những con trâu con bò trên đây thì người ta thống kê lại nó có khoảng 60 con có 28 cái thuyền và có 20 cái à, xe cộ trên bức tranh đầy đủ quý vị nhìn thấy ở đây là một cái khu vực của nông thôn và chúng ta đang nhìn thấy đó là một có một cái đoàn người đưa những cái con à, lừa đi từ cái khu vực ở ờ, vùng quê đi vào thì chúng ta sẽ xem cái ảnh chi tiết để chúng ta nhìn thấy là cái khu vực vùng quê của thời bắc tống ngày xưa nó có cái gì đặc biệt nữa ở ờ, trên đây thì ờ, chúng ta để ý là khu vực vùng quê này nó khá là tiêu điều đúng ờ, cái phần cây thì mình cũng nhìn thấy nó khá là cằn và sơ xác và những cái dòng sông thì cũng đã cạn rồi bởi vì đúng rồi đây là cái thời cái tiết thời thanh minh thì nó rơi vào cái tháng 3 bởi vì chúng ta cũng đã nhớ đó là ở trong cái chuyện kiều của cụ Nguyễn Du cũng đã nói đó là thanh minh vào tiết tháng 3 ờ, lễ là ờ, tảo mộ và hội là đạp thanh chính vì là cái tiết tháng 3 là cái tiết đầu xuân như vậy cho nên là cái thời kỳ mà mưa nó chưa có cho nên là những canh mương ở đây nó chưa thực sự nhiều nước thì cũng là đúng thôi và đây là cái hình ảnh ờ, cái người bắc tống đang đưa những cái con lừa của mình chở đồ để đi vào trong thành phố và chúng ta nhìn thấy đó là cái hình dung người ngày xưa giống như cái clip trước mà tôi đã phân tích trong cái bức tranh mà Trúc Lâm đại sĩ xuất sơn đồ thì những cái quần áo nó có những cái nét tương đồng và chúng ta nhìn thấy những cái cổ áo như này thì đây là những cái kiểu áo là áo giao lĩnh nó có hai cái cổ nó giao vào với nhau à, rồi à, những cái con lừa nhìn nó cũng khá là gầy gò và à, cũng không được à, thực sự là sung sức nó có một người đi trước và có một người đi sau để đuổi những con lừa này à, đi vào à, rồi sau đó khi mà con lừa đi vào bên trong thì đi đến những cái làng mạc và bắt đầu xuất hiện những cái ngôi nhà những cái ngôi nhà này thì chúng ta nhìn thấy đó là nó cũng mang cái dáng dấp của một cái làng quê với ờ, cái vẻ ờ, cằn cỗi của những cái cây và sau đó là những cái nhà những cái lán nó cũng rất là sơ sài điều đó nó phản ánh ra một cái vùng quê của thời nhà Bắc Tống ờ, cũng thực sự là không được trù phú. Đây là một cái một cái lán mà mình nhìn thấy có những cái bàn để cho người ngồi uống nước hoặc là người ngồi nghỉ ngơi đây. Nếu như tổng thể thì chúng ta đang ở cái khu vực này, à, chúng ta đang đi vào giữa của bức tranh thì từ bên tay phải xem sang là chúng ta sẽ đang ở cái khu vực này và cái cái ảnh chi tiết thì nó là đây. Đó, đây là cái ảnh chi tiết. Tiếp theo thì uh, phía xa xa chúng ta nhìn thấy có những cái đây là uh, giống như là những cái cối xay. Tuy nhiên thì cái thời kỳ này thì chưa có lúa để mà thu hoạch cho nên là cái cối xay này cũng đang nằm im. Trương Trạch Đoan này ông cũng quan sát rất là kỹ khá là tường tận để làm sao mà đem được cái phong cảnh uh, thực sự uh, là cái hiện thực nhất để đem vào bức tranh ờ, ở đây những cái ngôi nhà mà nó thấp như này thì tôi nghĩ đây là những cái khu vực lán trại để mà mình nuôi chăn thả gia súc chứ không phải nhà ở bởi vì nhà ở thì nó sẽ cao hơn một chút cho nó không thấp như này ờ, tiếp theo thì đây là một cái đoàn người trong một cái đoàn rất dâu đây chính là trên cái bức tranh dài đây quý vị chúng ta đang ở khu vực này thì xuất hiện một cái đoàn người đây À, một cái đoàn người này với cái chú rể đi đằng sau cưỡi con ngựa đang ờ, phi ở cái ở nước kiệu này là ờ, cái cảm hứng nó rất là vui tươi nó rất là háo hức và sau đó là có cái đoàn phu uh, đi rước và có cô dâu được ngồi ở trong cái cái kiệu này và cái kiệu này nếu như chúng ta đã xem phim uh, thủy hử hay là xem những cái phim của Trung Quốc thì chúng ta sẽ nhận ra ngay là những cái kiệu này là kiệu để rước cô dâu hoặc là những cái người làm quan người làm quan thì những cái người phu này sẽ phải ăn mặc tử tế hơn ờ, thế còn đây là một cái nhà mà tôi nghĩ đây là một cái nhà bình dân ờ, tuy nhiên thì đây là một cái tập tục cho nên là cái người này người ta tuân thủ theo cái tập tục đấy thì người ta sẽ rước dâu theo cái lối kiệu như này và cái người mà đi đi đằng sau và gánh một cái gánh này quý vị quý vị có biết đây là cái gì không ờ, theo như tương truyền thì đây là một cái gánh là gánh cá ờ, tại sao lại có một cái gánh cá này thì là đây là một cái gánh cá để ờ, tượng trưng cho cái việc là cuộc sống của vợ chồng là thuận lợi và sau đó là làm ăn phát tài ờ, cái người người cô dâu này là sẽ đem một cái gánh cá từ nhà mình đem sang nhà chồng điều đó là cái cái từ ngư ở trong cái từ là lý ngư là cá chép ấy nó mang cái nghĩa gọi là dư giả cho nên cái người này là người ta gánh một cái gánh cá đi cùng với cái đoàn rước dâu để ờ, cầu mong một cái điều thuận lợi và tốt đẹp cho cuộc sống hạnh phúc gia đình cái đấy là cái mà tôi đọc và sưu tầm được à, những cái người đi sau đây thì là gánh những cái của hồi môn đó, và trong một cái đoàn người trên một cái tư thế đi cũng khá là vội vàng háo hức đây một cái có một cái người đi trước dẫn đường đây cái người đi trước dẫn đường và trong một cái tranh to thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái người đi trước uh, dẫn đường đây à. đấy thì chúng ta đang ở cái cảnh này đó, và sau đó là có rất nhiều những cái uh, khu vực trên cái ờ, bức ảnh nối tiếp những cái con vật này nó đã qua cái thời kỳ mà cày cấy cho nên là chúng ta nhìn thấy những cái con bò đây là bây giờ là nó cũng đang rất là thành thơi vào mùa xuân ở ờ, những cái máng rồi ở ờ, ờ, những cái người ngồi ở bên trong của một cái quán nhìn ra bên ngoài đây là một cái cái quán trọ để cho cái khách hành hương người ta có thể vào đây trọ và đây là một cái đoàn người đi buôn Ừ, có thể là cái đoàn người đi buôn này đang muốn ờ, đi ờ, xuống thuyền để đi vào trong thành phố thì đây là cái đoàn người đi buôn đây quý vị này à, ờ, chúng ta nhìn thấy tổng thể ở trên bức tranh thì đây là đoàn người đi buôn đây thế còn cái nhà trọ đây à, và cái đoàn người đi rước dâu đây đang đi vào đây à, và tiếp theo thì sẽ đến những cái uh, uh, phân khúc ảnh khác Ờ, cái đoàn người uh, nối tiếp với cái ảnh mà tôi vừa chia sẻ thì chúng ta sẽ bắt đầu được dần nhìn thấy cái cảnh mà nó uh, đô thị uh, nhiều hơn đặc biệt ví dụ như xa xa chúng ta nhìn thấy là có cái hàng quán nước là đã bắt đầu có những cái người ngồi uh, uống nước buổi sáng ở đây đó, và có một con ngựa nó đang ở cái có thể là bị uh, người chủ là đang dắt cái hàng lên nên là nó còn đang uh, lười nó chưa muốn đi cho nên là ở cái thế gọi là đang muốn phi đi rồi uh, gần mình hơn là có những người mà những cái chủ tàu này chẳng hạn người ta đã đang bốc rỡ hàng hóa từ dưới tàu lên thì điều này để chứng tỏ một điều đó là đầu hình thành lên những cái hình thức đi buôn và đặc biệt là cái khu vực Biện Kinh này của cái thời kỳ nhà Tống này, kinh đô của nhà Tống thì lại lại là một trong bốn cái kinh đô mà lớn nhất trên thế giới vào thời bấy giờ. Chính vì như vậy cho nên là chúng ta cũng hình dung ra một điều là cái thương mại và cái việc đi buôn của cái kinh đô nhà Tống đây vào thời này và ông Trương Trạch Đoan ông ấy vẽ như này là cực kỳ hợp lý có những cái người ờ, đang ờ, thanh toán tiền này rồi ông chủ thì đang ờ, kêu gọi những cái người bốc bốc vác của mình mang những cái gánh đồ từ dưới thuyền bốc lên trên bờ có thể là những cái thuyền này đã đi từ buổi đêm đến đây và bây giờ thì sáng sớm thì bắt đầu là bốc lên Đấy, rồi những cái hàng quán thì bắt đầu lại treo những cái cờ lên để sẵn sàng đón khách thì chúng ta nhìn thấy là một cái cảnh buổi sáng nó khá là hợp lý và logic ở rồi những cái cảnh ờ, từ dưới thuyền mình nhìn lên trên bờ có những cái cây nó đua ra bên ngoài có một lối đi ờ, từ dưới ờ, thuyền đi lên khá là hợp lý về những cái bố cục ở thời đấy là đã có rất nhiều những cái biển hiệu để quảng cáo để nói về cửa hàng này đang làm những cái gì buôn bán những cái gì ở trong đây thì chúng ta cũng đã hiểu được một phần đó là cái đô thị của thời kỳ nhà Bắc Tống nó cũng đã phát triển và những người dân ở đây thì cũng đã tiếp cận với cái việc đô thị hóa và trở thành những cái người buôn rất là giỏi. Và từ xưa đến nay thì chúng ta cũng đã biết đó là người Trung Quốc là một trong những cái nhóm người đi buôn rất là là xanh sỏi trên thế giới. Thế thì ờ, cách đây nó đã tròn 1.000 năm. Vậy mà ở bên đây người ta đã ờ, đi buôn, đã có những cái thương nhân lái những con thuyền lớn như này để đi buôn thì chúng ta mới thấy đó là Trung Quốc nó có một cái thế mạnh và một cái tính cách của cái người đi buôn từ ngày xưa rồi ờ, nếu mà xét trở lại vào thời kỳ Việt Nam thời kỳ đó và thời nhà Lý thì là uh, vẫn chưa phát triển về mặt buôn bán mà lúc đó là chỉ thuần túy làm nông và chiến tranh là nhiều nhưng mà thời Bắc Tống đây thì đã đã phát triển về cái sự buôn bán rất là lớn chính vì như vậy cho nên là người Trung Quốc có cái máu buôn bán kinh doanh rất là là là mạnh mẽ chúng ta cũng đã biết nơi đây thì chính là cái nơi mà cho khách đậu thuyền lên trên bờ để có thể buôn bán rồi uh, uh, tiếp thêm nhiên liệu rồi sau đó có thể mua những cái đồ ăn tiếp tế và chúng ta nhìn thấy đó là có những cái uh, quán hàng ở ngay bên bờ sông đi đến cái khu vực này là khu vực ngã ba thì trên tổng thể của bức tranh lớn thì chúng ta đang ở cái khu vực này chúng ta đang ở cái khu vực này vừa nãy là chúng ta đang xem những con thuyền ở bên dưới đây và bây giờ chúng ta sẽ xem đến cái khu vực uh, gần đi đến cái ngã ba và đặc biệt là có một con thuyền lớn như này thì chúng ta sẽ được biết cái kết cấu của con thuyền này nó có cái chức năng có cái kết cấu như nào đấy đang di chuột tôi đang di chuột đây thì chúng ta nhìn thấy con thuyền này là thuộc về một cái con thuyền rất là lớn có cái bánh lái chúng ta nhìn thấy cũng khá là lớn đúng không ạ rồi đằng sau thuyền thì đã có một cái tròi uh, ờ, lớn để cho người uh, ngồi nghỉ ngơi hoặc là Ờ, nhìn ngắm phong cảnh. Đặc biệt là thời này thì Trung Quốc đã có những cái con thuyền lớn và không những người ta chèo thuyền bằng cái bánh bánh chèo hoặc là bằng cái tay chèo từ bên mạn thuyền đi đua ra mà thời này thì người ta đã biết dựng những cái cây cột đây người ta dựng những cây cột lớn và sau đó là người ta dùng sức kéo của những cái phu dân ở trên bờ thì dùng sức kéo của những cái phu dân như này là nó sẽ ờ, nhanh hơn và cái lực đi nó sẽ tốt hơn trên cái bức tranh tổng thể chúng ta nhìn thấy cái con thuyền này uh, đã có khoảng ờ, chục cái dân phu kéo cái, cái con thuyền này thì chúng ta mới thấy đó là cái thuyền này rất là lớn và cái thuyền này thì ờ, nó sẽ là một cái thuyền buôn chính vì như vậy cho nên là cái độ choán nước của cái thuyền này nó đang ngập rất là sâu so với cái con thuyền mà nó đang đứng ở trên bờ nó đã được bốc cái hàng này lên này thì chúng ta nhìn thấy là cái độ chìm của cái con thuyền này nó ít hơn thế nhưng mà cái độ chìm của con thuyền này nó nhiều hơn chính vì như vậy cho nên là người ta phải dùng đến những cái cột thuyền để cho những cái người dân phu ở trên bờ kéo đi đó là những cái nó rất hợp lý ở trên cái bức tranh mà ông trương trực đoan nó miêu tả lại cái thời kỳ của nhà tống này tôi thấy rất là là hứng thú và rất là hay đi vào sâu cái khu vực nội địa đây thì người ta sẽ dùng những cái tay trèo dùng những cái bánh lái đây người ta sẽ dùng những cái tay trèo này riêng một cái tay trèo này cũng đã có hai bốn sáu tám 8 người để trèo cái cái cái bánh trèo này để thấy được là cái thời kỳ này là cái thời kỳ buôn bán rất là nhộn nhịp họ đã đóng được những cái thuyền rất là lớn và ờ, những cái thuyền thì chúng ta nhìn thấy là trên thuyền đây là có rất nhiều những cái người có thể đứng đây để sinh hoạt được ở ờ, trên bờ thì đã có những cái ờ, cửa hàng mở cửa khách ăn uống cũng đã bắt đầu uh, nhậu nhẹt buổi sáng rồi và gần gần mình đây thì có những cái thuyền nhỏ thuyền trài đây thì cũng đã có người bắt đầu đang sinh hoạt ở ờ, qua một đêm thì ở ờ, thuyền bị ngấm nước thì những người này đã đang bắt đầu đổ bỏ những cái ờ, múc những cái nước ở trong thuyền đi để bắt đầu một ngày mới thì những cái người kéo thuyền chúng ta nhìn thấy bên tay phải đang kéo kéo con thuyền to này ở, đi vào trong một cái không gian chờ như này một cái bến thuyền như này đấy và cái bến thuyền này thì đang có rất nhiều những cái thuyền uh, đứng đợi ở đây có rất nhiều những cái phong cảnh khá là đẹp và bắt mắt chúng ta đã nhìn thấy cái tổng thể đó là từ bên tay phải đi vào bên trong ờ, đi đến đây thì chúng ta có một cái điểm nhấn đó là một cây cầu bắc ngang và cây cầu này thì là một trong những cái điểm nhấn đẹp nhất có thể nói là đây là một cái điểm nhấn bước ngoặt để làm lên cái uh, điểm nhìn cũng như là làm lên cái điểm nhấn của bức tranh và cái bức tranh uh, thanh minh thượng hạ đồ này thì nguyên một cái phân cảnh của một cái cây cây cây cầu ở đây thôi nó đã tạo nên thành một cái bức tranh để chúng ta có thể làm thành một bức tranh nhỏ rồi chính vì như vậy cho nên là cái sức sống của cái bức tranh thanh minh thượng ảo đồ này nó có thể chia được ra làm trăm những cái bức tranh nhỏ đó và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào chi tiết của từng cái cảnh ở cái khu vực này và ở đây thì chúng ta nhìn thấy khu vực mà đi lên trên cầu thì đầu tiên chúng ta nhìn thấy trên cầu là một cái nơi mà thực sự là sầm uất và đây chính là cái phân cảnh chuyển tiếp giữa cái đồng quê bên tay phải nó đang còn nằm ở trong một cái lớp xương vẫn còn đang ảm đạm bao nhiêu thì đến chỗ này nó bắt đầu nhộn nhịp và chúng ta nhìn thấy đó là những cái cảnh mà có những con ờ, lừa con la chở đồ đi lên trên này có những cái gánh hàng của những người này có những người đang nói chuyện này ờ, rồi có cả những em bé đang đi chơi cùng với cha mẹ này ờ, rồi trên cầu thì có rất nhiều những cái hàng quán cũng đã bày bán ở trên đây à, rồi ờ, những cái người chạy ngược chạy xuôi à, đặc biệt là chúng ta nhìn thấy có một cái kiệu ở đây à, nó tạo lên một cái cái cái khung cảnh nó đối lập giữa hai người này hai cái đoàn người này nó tạo lên được một cái cái không khí nó căng thẳng ở trên một cái bức tranh nó vừa căng thẳng nhưng nó lại vừa tạo ra được một cái nhịp của một cái đô thị và cái đó cái điều đó nó tạo lên một cái tính hợp lý ở trên một cái bức tranh mà đang miêu tả về cái cảnh đô thị ở trên đây và sau đó thì có rất nhiều những người đứng ở trên cầu để xem cái đoàn thuyền này đang đi tới và có những người thì ờ, còn giúp đỡ cho cái đoàn thuyền này bằng cách đó là thả những cái dây xuống để cho những người ở dưới thuyền này có thể là ngoắc được vào và sau đó điều chỉnh cái thuyền đi từ bên trong cái chỗ mà đoàn thuyền chờ đi ra và cái con thuyền này thì nó đang là một cái con thuyền rất là lớn và con thuyền này phải hạ bớt cái cái cánh buồm thì nó mới đi qua được cái gầm gầm cầu này và chúng ta có thể phân tích uh, thấy được rằng điều này để cho thấy được là cái uh, sự phát triển của cái thương mại thời kỳ bấy giờ của nhà Tống và sau đó là cái cầu này nó cũng là một cái sự nó không những đẹp nhưng mà nó còn là một cái sự cản trở uh, cái sự phát triển của của của thương nhân bởi vì lẽ ra nếu như mà mà hình dung ra là thương mại phát triển đúng không thì phố xá đường là nó phải thuận tiện nhưng ở đây muốn đi qua một cây cầu thì lại phải hạ cái cánh buồm xuống chính vì như vậy nó sẽ mất nhiều thời gian hơn nhiều công sức hơn và đặc biệt như thế nó cản trở cái sức lưu thông hàng hóa và như thế chúng ta xem tranh chúng ta cũng đã biết được một phần đó là uh, thời kỳ này thì nhà tống mặc dù là thương mại phát triển nhưng mà không quá thực sự quan tâm vua và quan không quá quan tâm nó dẫn đến cái việc đó là những người thương nhân này phải rất vất vả mới có thể vận chuyển được hàng hóa đó, và bên cạnh đó thì chúng ta cũng có thể nhìn thấy đó là thời kỳ này mà xây được những con cầu lớn bắc qua những cái dòng sông lớn như này thì cũng đã là một cái sự phát triển uh, rất là mạnh mẽ về xây dựng rồi bởi vì thời này thì chưa có xi măng chưa có trộn chưa có gì cả người ta chỉ xây bằng uh, uh, đất và những cái kết cấu bằng gỗ nhưng mà đã có thể chứa được một cái lượng người lên đến khoảng độ tầm hai ba trăm người ở trên cầu như này thì cũng đã là tốt lắm rồi đấy là chúng ta xem tổng thể để chúng ta có, ờ, có những cái vừa học hỏi nhưng cũng có cái để suy ngẫm đó đây là đây chính là cái thuyền mà người ta đang phải hạ cái cánh buồm xuống và trên thuyền thì có rất nhiều người có rất đông người ở trên thuyền nha và chúng ta nhìn thấy cái độ choán nước của cái thuyền so với mấy cái thuyền mà đang ờ, đứng ở trong trong bờ vừa nãy thì chúng ta thấy là cái thuyền này là một cái thuyền rất lớn đựng rất nhiều đồ ở bên trong nó mới dẫn đến cái việc là à, cái thuyền này nó nó nó ngập nước như này đúng không? À, đây là những cái người thời kỳ Bắc Tống à, mặt mũi thì ông Trương Trạch Đoan ông ấy vẽ không quá chi tiết nhưng mà biểu cảm ở trên khuôn mặt thì lại rất là là là giàu sức biểu cảm à, trên uh, trên bờ à, trên cầu chúng ta nhìn thấy ở trên đây có rất nhiều người rất nhiều những cái tư thế và những cái tư thế này thì được ông Trương Trạch Đoan ông ấy miêu tả và ông ấy nói rằng ở ờ, đây là một cái hình thức vẽ tranh đó là tán điểm thấu thị có nghĩa là phân tán những cái điểm nhìn nhưng mà sau đó thì nó lại uh, tụ lại vào những cái gương mặt và những cái sự biểu cảm của mỗi người và chính vì cái điều này cho nên là người ta uh, cấu tạo lên một cái bức tranh tuy rất là dài nhưng mà nó không bị rối và rất là phồn thịnh rất là đông người nhưng mà nó không hề loạn chúng ta không nhìn thấy có một cái sự uh, loạn ở trong đây mà nó đều có những cái kết cấu nó bổ sung cho nhau có những người đứng thì lại có những người cử động có những người gào thét thì lại có những người nói chuyện tươi cười chính vì những điều đấy nó tạo nên một cái sức sống cho một cái bức tranh ờ, chúng ta xem tranh và chúng ta sẽ ngẫm được ra rất nhiều những cái điều ở, ở trên đó ờ, đây là những cái phân cảnh tiếp theo của bức tranh thì hiện tại bây giờ là chúng ta đang đứng ở cái khu vực là giữa của bức tranh đây chúng ta đang nói về cái cây cầu Đấy, thế thì bây giờ là sẽ có những cái phân cảnh tiếp theo đây là bên ờ, mé bên tay trái của cái cầu ờ, có những cái người ờ, dân phu đang chất đồ lên và chúng ta nhìn thấy đó là thời kỳ này thì người dân ở bên Bắc Tống người ta đã uh, buôn bán những cái đồ gì thì chúng ta nhìn thấy ở đây đây là một cái cửa hàng kim khí bán về kéo về dao về những cái đồ vật dụng ở trong nhà đó, thời kỳ này là người ta đã rèn ở ờ, những cái cây ờ, dao như này thời kỳ này thì chúng ta cũng đã biết đó là thời kỳ xuất hiện của uh, lương sơn bạc đúng không? và lương sơn bạc lúc đó thì chúng ta xem phim chúng ta đã cảm nhận được rằng một cái tích trượng của uh, hoa hòa thượng lỗ chi thâm đã có cân nặng lên đến 70 kg thép tốt vào thời bấy giờ chính vì như vậy cho nên là chúng ta đã có thể đúc kết được một điều đó là thời kỳ này là thời kỳ mà đúc thép ở bên Trung Quốc đã rất là tốt đó, ờ, đấy là cái rất là dễ hiểu bởi vì là từ thời Tam Quốc từ thời ờ, Quan Vũ năm mà 200 cho đến là 280 sau công nguyên thì đã đúc được những cái cây đao lên đến 80 cân lên đến một tạ của Quan Vũ rồi chính vì như vậy cho nên là thời này mà đúc được những cái dao những cái thép như này thì đấy là một điều rất là dễ hiểu Đó, đấy là những cái chi tiết người ta buôn bán và đặc biệt là đây là những cái ờ, tháp uh, những cái tháp canh uh, được xây dựng và chúng ta nhìn ở trên tranh như này thì những cái tháp canh này đều được uh, làm gia cố bằng những cái cây tre cây gỗ và sau đó là gia cố bằng dây buộc chứ không hề có việc đổ bê tông giống như bây giờ. Sau khi uh, qua được cái quãng sông này thì chúng ta đã bắt đầu đi vào những cái khu vực đô thị phố nó sầm uất hơn. Ở đây thì những cái nhà người ta đã xây vững chãi hơn và người ta đã lợp được bằng ngói đây là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn từ trên cao xuống Đấy, trên những cái tầng lầu đó đã có những cái người đang ngồi ăn uống này rồi khu vực phía xa là có những người đang trèo những cái ờ, con thuyền rất là nặng đó, chúng ta nhìn thấy là riêng con thuyền này đã đã có 6 người ở đằng trước và 8 6 người đằng sau ờ, để trèo cái mái trèo này để lái con thuyền thì chúng ta thấy là thời kỳ này nhà Tống là buôn bán rất là phát triển và đặc biệt là trong phố phường thời kỳ bấy giờ thì ờ, rất là vui nộn là có cả một ông ngồi ờ, xem bói và những người này thì đến để xem xem là cái ờ, quẻ bói như này xem phúc lành rồi xem phúc báo ra làm sao đây là chúng ta đang dừng ở cái khung cảnh này Đó, qua đi cái cái chỗ ở bên sông đây thì chúng ta đi vào cái phố phường thì chúng ta đang dừng ở bức ảnh như này Đó, và bức ảnh này thì đang miêu tả một ông thầy Ờ, đang xem bói cho những người dân đi chơi ở cái ờ, trong cái buổi lễ như này Ở ờ, rồi chúng ta nhìn thấy có những con bò được đấu vào để làm thành xe kéo Ở rồi có những cái người buôn bán ở đây những người những nhà này thì đang làm về sửa sửa chữa đây quý vị này đang sửa xe này những cái nhà này thì đang chất đồ lên những cái con lừa đó, rồi ờ, một nhà này có điều điều kiện để đi ờ, dạo bằng những cái kiệu đó, ờ, chúng ta nhìn thấy và đặc biệt là tôi rất thích những cái cái cái người này người này là một người theo tôi đoán thì có thể là người này buôn bán về thực phẩm rồi sau đó là người này muốn đóng nó vào trong một cái cái hộp đựng đồ như này cái cháp đựng đồ và sau đó người ta sẽ mang đi ờ, thì có thể một là người này sẽ mang đi bán rong và hai là người này sẽ đem đi ship chẳng hạn theo tôi nghĩ là hai trường hợp đấy xảy ra bởi vì ờ, mình có thể nhận ra là thứ nhất là cái cháp này là cháp đựng đồ và thứ hai là người này đang đeo một cái tạp dề đó chính vì như vậy cho nên là người này sẽ là người mà làm ra những cái đồ thực phẩm và người làm ra đồ thực phẩm như thế thì chỉ có hai trường hợp là một là đem đi bán dạo thôi và hai là đem đi ship cho một người nào đấy ở trong cái khu vực phố phường này đó thì đây là một cái cái hình ảnh mà nó khá là ẩn dụ về cái việc là shipper thời kỳ đó nó rất là đơn giản và dễ nhìn như này à, cũng có thể đây là cái ờ, người shipper đầu tiên trên thế giới chẳng hạn biết đâu đúng không ạ đây lại là một cụ shipper hàng đầu trên thế giới lần đầu tiên xuất hiện thì sao ở và sang bên đây thì chúng ta lại nhìn thấy có những người mà uh, có thể là nhậu ở trong quán xong rồi thì lại ra ngoài gốc cây ngồi say xỉn thì sao đúng không đấy đang ngồi uh, gương mặt cũng khá là vui tươi nhưng mà để ngồi dưới gốc cây như này thì cũng có thể là đã là tới rồi ra trò chuyện với cây thôi đó, rồi à, những cái người đang à, đi vào cái khu vực phố phường này chúng ta nhìn thấy một cái bức tranh miêu tả cực kỳ sinh động cái đời sống của nhân dân như vậy thì phải nói là ông Trương Trạch Loan này ông có một cái sự nhìn thấu vào cái xã hội thì ông mới có thể vẽ được ra rất nhiều những cái tầng lớp nhân dân chứ nếu như ông ấy chỉ là một vị quan ở trong viện Hàn Lâm thuần túy ngồi bàn giấy thì ông sẽ rất khó để có thể miêu tả được cái đời sống của của của người dân như này chính vì như vậy cho nên là tôi rất là không phục ông trương trạch đoan ông ấy miêu tả rất là kỹ nét của đời sống nhân dân Đó, chúng ta đang vừa xem cái bức tranh ở cái cái khu vực này quý vị nhé và bây giờ tôi sẽ phân tích thêm những cái khu vực khác để quý vị nhìn và trên bức tranh này thì chúng ta nhìn được thấy đó là uh, theo tôi nghĩ thì đây có thể là một vực nhà buôn một cái nhà trọ thì những người này là những cái người mà thời kỳ đó là đi buôn đấy thì ờ, sẽ thường phải mang theo cờ hoặc là mang theo vũ khí để bảo vệ cái đoàn người bởi vì là bên trong sân thì có con ngựa ờ, vẫn còn đang ờ, đang nằm nhưng mà tôi đang không hiểu là tại sao con ngựa này nó có thể nằm được bởi vì con ngựa thì vốn dĩ là cái ruột nó rất là thẳng mà nó nằm thì nó không nằm được lâu mà đặc biệt là nằm ở cái tư thế úp như này thì rất khó và thông thường con ngựa nó chỉ nằm nó gãi lưng nó nằm ngửa nó gãi lưng và nó sẽ đứng dậy luôn thế nhưng con ngựa này thì đang nằm khuỵu chân như này thì tôi không hiểu là ông này ông đang miêu tả cái ý gì ở đây Đó. Cho, cho nên là còn uh, vừa xem vừa ngẫm là như thế thế còn đoàn người này thì cũng đang uh, ngồi uh, nghỉ ngơi uh, lấy sức rồi ở bên ngoài đây thì những người này là đang uh, uh, chuẩn bị cho những cái gánh kiệu uh, thì cũng có thể đây là một cái vị uh, chức sắc nào đó chẳng hạn nó cũng có thể là đi chơi hoặc là đi sang một cái tỉnh nào đó chuẩn bị đi xa cho nên là chúng ta nhìn thấy là những cái gánh hàng rất là cầu kỳ ở ờ, những cái người mà đi uh, cánh kiệu thì chúng ta nhìn thấy đó là những người này đã được trang bị dép buộc Nha. chúng ta xem phim uh, thùy hử thì chúng ta cũng đã thấy những cái người đi xa là đã được uh, buộc bằng những cái dép cói đấy cho nên là chúng ta cũng đã đoán được là người này sẽ đi xa cho nên là người ta đã chuẩn bị bằng những cái dép cói nó không còn giống như là cái cái cái trường hợp mà ở bên ngoài của kinh thành của cái cầu vừa nãy là chúng ta nhìn thấy hầu như là những người này là đi chân đất nhưng mà ở đây là chúng ta đã nhìn thấy những người này đi giày dép rồi chúng ta đang ở đang dừng lại ở cái phân cảnh mà trước cái cái cổng đại môn của kinh đô biện kinh thế thì trước cổng đại môn đây nó là một cái khu vực chuyển tiếp cho nên là có rất nhiều những cái người ờ, buôn bán những cái dân uh, buôn bán ở quanh cái cổng đại môn này chúng ta cũng nhìn thấy một cái không khí khá là sầm uất ở đây khung cảnh này đó và đây là một cái cây cầu một cái cây cầu để lối vào trong uh, cổng thành đây cây cầu này quý vị ạ cây cây cầu này sẽ nối từ cái khu vực dân cư ở bên ngoài để đi vào bên trong cổng thành đó thì trên cây cầu này chúng ta xem thì chúng ta thấy đó là điểm nhấn ở trên bức tranh đây là có những cái cậu bé đi ăn xin mặc dù buôn bán thịnh vượng nhưng mà đời sống của người dân thì cũng vẫn còn rất là nhiều cái vất vả vẫn còn những cái em bé để đi ăn xin như này thì thực sự là đời sống an sinh xã hội chưa thực sự tốt nó mới dẫn đến cái việc đó là có người ăn xin đây là một cái cổng đại môn cổng đại môn này chính là cái cổng mà để ngăn cách giữa phần bên trong kinh thành với phần bên ngoài của kinh thành bên ngoài thì đây là khu vực đồng quê còn bên trong là cái khu vực đô thị thế thì cái cổng đại môn này chúng ta xem chúng ta có thể nhìn thấy cái kết cấu của nó đó là một cái cổng rất là lớn và cái thứ hai là khu vực bên ngoài cổng đây thì uh, có rất nhiều những cái người dân túm tụm lại để nói chuyện và đặc biệt chúng ta lại nhìn thấy đó là mặc dù đây là một cái cổng của một cái kinh thành để đi vào trong kinh thành nhưng mà ở đây lại không hề có lính canh gác à, đấy cũng là một cái khá là băn khoăn tôi đang không hiểu là một là đây là thời kỳ thái bình thịnh trị không cần phải canh gác hay hai đây là một cái thời kỳ mà uh, vua quan đã khá là bỏ bê cái việc ở ờ, uh, triều chính chính vì như vậy cho nên là cả một cái cổng kinh thành lớn như này nhưng mà không hề có cái người lính canh gác ở đây thì tôi thực sự cảm thấy là là uh, khó hiểu và băn khoăn đi vào bên trong của khu vực kinh thành thì chúng ta nhìn thấy đây là một cái nơi nó đã sầm uất hơn hẳn nơi nó đã mang lại cái cảm xúc buôn bán và một cái kinh kỳ nó bộc lộ rõ hơn thì bên trong đây chúng ta nhìn thấy đó là có những cái phu kiệu và có cái cửa hàng buôn bán và đi sâu vào từng cái bức ảnh thì chúng ta sẽ phân tích được thấy đó là uh, thứ nhất trong kinh thành đây thì có những cái người mà bán cung tên này quý vị đó rồi ở bên ngoài thì khá là ờ, sầm uất ờ, những cái xe bằng lừa chở ờ, đem vào để buôn bán trong kinh thành có những cái biển quảng cáo chúng ta sẽ phân tích vào từng cái ảnh nhỏ chi tiết thì sẽ dễ cảm nhận hơn đây cửa hàng này đang bán những cái cung tên và người này người ta đang thử cái cung tên rồi sau đó là có một ông này thì có thể là đang uh, cho chữ đây là một cái ờ, thầy đồ có thể là đang cho những cái người dân ờ, xin chữ đó rồi chúng ta nhìn thấy những con lạc đà thời kỳ này lạc đà đã được trưng dụng để ờ, trở thành những cái con vật chở đồ đi cho những cái người thương buôn đó rồi sau đó là chúng ta nhìn thấy thêm ở những cái người khác ví dụ như là nhà này có điều kiện này một cái cô nương này là ngồi trong kiệu để đi dạo này đó, rồi chúng ta nhìn thấy đặc biệt là có một vị sư trong cả một cái bức tranh ờ, lớn đến 814 người này thì đây là một cái vị sư duy nhất tôi nhìn thấy mà vị ấy lại đi có một mình đi ra bên ngoài. Lát nữa tôi sẽ chia sẻ một cái câu chuyện tại sao 814 người mà chỉ có duy nhất một vị sư này. Và sau đó là đây là cái cảnh kinh kỳ thì chúng ta nhìn thấy đó là uh, có những cái xe hàng đi ở trong kinh kỳ. Mà cái kinh kỳ nó sầm uất như vậy, đông người như vậy nhưng mà chúng ta nhìn thấy đó là một cái xe có bốn con lừa đang chở người và hàng như này nhưng nó phi rất nhanh nó đang phi vào chỗ mà có rất nhiều người đi như này ở ờ, điều đấy cũng có thể thể hiện một cái phép ẩn dụ đó là cái nhà này có quan hệ rất lớn chính vì như vậy cho nên là đi lại trong phố xá là cực kỳ nghênh ngang và cũng bất chấp cái luật lệ chính vì như vậy cho nên là chúng ta nhìn thấy hai cái xe này đi phi rất là nhanh không cần tôn trọng những cái người mà đang đi ở trong phố đó là những cái mà hình như là nó đang ẩn dụ một điều gì đó ở trong bức tranh này à, thì lát nữa chúng ta sẽ cùng xem và cùng uh, rồi uh, những cái biển quảng cáo uh, thời kỳ này biển quảng cáo đã phát triển rất là rầm rộ ở đây rồi uh, rồi uh, đặc biệt là sau khi uh, chúng ta xem cái cảnh mà phồn hoa đô hội ở đây có những cái diễn biến uh, mà chúng tôi vừa cảnh báo thì khu vực cuối tranh là có những cái nhà dân nó đã thưa thớt hơn và ở đây thì chúng ta xem chúng ta sẽ thấy đó là có những cái vị uh, quan uh, đi uh, từ trong uh, kinh thành đây đi ra cũng có thể là vừa đi tuần tra hoặc là vừa đi uh, ngao du gì đó đó, rồi những cái câu uh, khẩu hiệu hoặc là có những cái câu đối của những cái cửa hàng đó, điều đấy để cho chúng ta thấy được là marketing từ ngày xưa nó rất thuần túy nhưng mà lại rất hiệu quả đập ngay vào mắt của uh, khách hàng đi đường như này cũng khá là hiệu quả và một bức ảnh mà cho chúng ta thấy được rằng ông già này đang uh, cạo uh, lông mặt cho một cái vị thanh niên trẻ đúng không ạ cũng có thể là vị này đang muốn uh, trang điểm hay là đang muốn xóa một cái dấu tích gì đó ở trên khuôn mặt và mình xem bức tranh này thì mình uh, thấy được rằng uh, thời kỳ này cũng đã đã là một cái thời kỳ mà người dân đã biết chăm sóc cái sắc đẹp cho mình nhiều hơn và chính vì như vậy cho nên là ờ, tôi đặt ra một cái câu hỏi đấy là liệu thời kỳ Bắc Tống có phải là cái thời kỳ mà đánh dấu cái cái cái việc uh, làm đẹp của người dân nó đã phát triển hay chưa và đây cũng có thể là một cái thời kỳ mà shipper ra đời một cái thời kỳ mà ngành mỹ phẩm ngành làm đẹp nó cũng đã ra đời và tiêu chung lại thì bức tranh thanh minh thượng hạ đồ này nó giới thiệu với chúng ta về một cái quang cảnh của cái thời kỳ nhà bắc tống với rất nhiều những cái bối cảnh từ thôn quê sang đến uh, phố phường, đô thị. Và tại sao uh, trên bức tranh 814 người mà lại có duy nhất một vị sư mà tôi vừa uh, giới thiệu với quý vị đó thì uh, xem tranh là để ngẫm và để nhìn ra một cái bố cục, một cái đại cục của xã hội. Và thời kỳ này thì tôi xin tổng kết lại nó có một vài những cái cái cái điểm. Và đầu tiên thì chúng ta xem để chúng ta biết vua Tống Huy Tông chính là vua mà trị vì của cái thời kỳ mà nhà Bắc Tống đang đi vào cái thời kỳ loạn lạc. Đầu tiên chúng ta nhìn thấy và chúng ta xem phim thì chúng ta biết được rằng vua Tống Huy Tông là người dung túng cho những cái vị gian thần mà thời kỳ đó đặc biệt là những cái gian thần nổi tiếng như là thứ nhất là Cao Cầu, thứ hai là Sái Kinh, thứ ba là Đồng Quán và thứ tư là Dương Tiễn. Và bốn cái vị quan này thì nó dẫn đến cái việc đó là triều chính bị lay động và rất nhiều những cái việc loạn lạc trong dân chúng và đặc biệt nổi lên là chúng ta nhìn thấy đó là 108 vị anh hùng của Lương Sơn Bạc cũng là xuất hiện vào thời này. Và 108 vị anh hùng đó thì lại là những người có cả những người đang làm quan, có cả những người vì ức chế xã hội thời bấy giờ, vì có cả những người cảm thấy không phù hợp và uất ức cho nên là phải uh, lên lên nương sân bạc và với cái khẩu hiệu đó là cướp của nhà giàu chia cho người nghèo và thực tế thì Tống Giang còn nói đó là vì nghĩa cho đời sống của người dân tốt hơn thì điều đó là một cái điều mà đằng sau bức tranh hoành tráng một đằng sau những cái phố phường đô thị rực rỡ như này thì đó là một trong những cái điều mà chúng ta ờ, rất băn khoăn về thời kỳ nhà Bắc Tống cái thời kỳ mà vua Tống Huy Tông còn đang trị vì thì phía Bắc là còn có quân Kim, quân Liêu đang chuẩn bị xâm chiếm. Rồi phía Nam vì thời kỳ này quá cơ cực, xuất phát vì sao? Vì vua Tống Huy Tông là một người yêu thích văn nghệ, nghệ thuật. Ông là một họa sĩ, một nhà thơ, một nhà sưu tầm và một họa gia cho nên là ông rất thích những cái của lạ và thậm chí cái vị quan ở bên dưới đã lập ra một cái gọi là ứng phụng cục và cái cục này là chuyên đi gom góp những cái của ngon vật lạ ở những cái của quý nhất ở trong trong nước để đem về để dâng cho vua chính vì như vậy cho nên là mới dẫn đến một cái loạn người ta gọi là loạn phương lạc. mà chính vì cái loạn phương lạc này cho nên là 108 vị anh hùng của Lương Sơn Bạc mới phải đem quân đi để chiến đấu. Nhưng nguyên cớ để dẫn đến cái việc ở ờ, Phương lạc đứng lên để nổi loạn chính là cái việc đó là cái ứng phụng cục này là uh, ức hiếp và hà hiếp dân lành chính vì như vậy cho nên là nó rất là điêu đứng khổ cực và người dân người ta phải tự đứng lên để đấu tranh chính vì như vậy cho nên là dẫn đến cái việc là loạn phương nạp là như vậy và phía nam để có phương lạp phía bắc thì có quân liêu quân tống trong nước thì đời sống của nhân dân khổ cực dẫn đến cái việc là 108 anh hùng phải cát cứ ở lương sơn bạc rồi ờ, quyền thần thì lũng đoạn Cao Cầu thì là một người ờ, lông bông. Cao Cầu là một nhân vật có thật trong lịch sử nhưng mà không hề thi tuyển qua công chức, không hề qua những cái trường lớp thi tuyển mà lại được Tô Đông Pha là một trong những cái học giả rất là nổi tiếng, ờ, nhà thơ, nhà văn rất là nổi tiếng tiến cử Cao Cầu cho những cái vị khác và những cái vị ờ, này thì kết nối Cao Cầu rồi số phận đưa đẩy là Cao Cầu gặp được Đoan Vương và sau khi sau đó thì Đoan Vương được lên làm vua và chính vì như vậy cho nên là đoan vương thì lại thích cái tài của cao cầu đấy là cái tài đá cầu múa võ đánh thương chính vì những cái tài lẻ như vậy mà lại được cất nhắc lên đến cái chức là điện tiền chỉ huy sứ rồi sau đó lại là lên đến chức thái sư ờ, đó là một trong những cái chức rất lớn ở trong triều bấy giờ và đưa vào tay những cái cái cái người mà không có uh, tri thức không có đạo đức không có cái sự yêu mến nhân dân và không có cái sự đóng góp cho xã hội thì chính vì như vậy cho nên là những người này đã đã làm cho cái uh, xã hội của thời kỳ nhà Bắc Tống này thực sự là lung lay và sau thời kỳ của vua Tống Huy Tông thì uh, đã là cái thời kỳ bị quân Kim xâm lược và sau đó là phải chia ra thành thời kỳ là Nam Tống và Bắc Tống là như vậy uh, và chúng ta xem bức tranh này để chúng ta hiểu được ra rằng uh, đằng sau một bức tranh nó là cả một câu chuyện rất là lớn nó là cả một cái thời kỳ mà nó dẫn đến uh, một cái sự suy sụp và vua Tống Huy Tông thì còn là một cái người mà sùng đạo giáo chính vì như vậy cho nên là vua Tống Huy Tông đã uh, cải cách cái Phật giáo rất là nhiều mang hai cái từ mà cải cách Phật giáo nhưng mà nó lại là một cái từ uh, một cái ẩn dụ đó là một cái sự hà hiếp Phật giáo chính vì như vậy cho nên là thời kỳ này thì là một cái thời kỳ mà đạo giáo rất là phát triển và vua Tống Huy Tông thì còn tự xưng mình đó là đạo thánh trong cái đạo giáo tự phong cho mình chính vì như vậy cho nên là uh, Phật giáo không được phát triển và trong một cái bức tranh có 814 người mà chỉ có duy nhất một vị sư thì chúng ta cũng hiểu được rằng đó là cái vị thế của Phật giáo lúc bấy giờ nó đã bị nát thế và cái đạo giáo nó đã lên ngôi đó là cái uh, nguyên cớ của bức tranh đó và chúng ta xem bức tranh để chúng ta ngẫm được ra rất là nhiều điều về cái ờ, trường hợp này và trên đây thì tôi đã chia sẻ với quý vị một cái họa phẩm, một cái kỳ họa và chúng ta cùng xem, cùng thưởng thức, cùng học hỏi cái bút pháp của họa gia Trưng Trạch Đoan. Nhưng ờ, bên cạnh đó thì chúng ta lại cùng suy ngẫm được về một cái thời kỳ của nhà Tống ờ, rất là rực rỡ nhưng lại cũng đứng trước những cái thời kỳ rất là đau khổ và chúng tôi ờ, sẽ tiếp tục tìm hiểu và chia sẻ tới quý vị rất nhiều những cái tác phẩm khác nữa và rất vui khi mà nhận được những cái ý kiến chia sẻ của quý vị. Và xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại. Tranh gỗ bùi gia, thưởng thức mỗi ngày, trường tồn giá trị.